Chào mọi người, hôm nay thì Siro đã đẻ rồi Đàn chó con của Siro thì đã đẻ được 9 con 9 con với lại cái uh, tỷ lệ đực cái là uh, ờ, 5 con cái và 4 con đực Đó Cho mọi người uh, nhìn cái khu đẻ của Siro đây Đơn giản là ở trong nhà thôi Cây cái cây cho nó cái cái cái cái cái ô ở ờ, chính tại cái ờ, ô chuồng này chính tại cái ô chuồng này thì mẹ ờ, Melsi đã sinh ra Siro đó thì cho con ở cái đàn này nó khá là đều con à, có ba con nó to trội hơn chút và cái số lượng này, đây này cho con nó mút này nó mút nhầm này đây mút đây à, cái số lượng uh, chó là dự đoán là 9-10 con thì nó ra 9 con thật vì là nó có thể nó ít hơn 10 con với cái bụng của siro mang bầu lần này nó có thể đẻ 11 12 con nó cũng là bình thường nếu con nó uh, ngang ngang cỡ những cái con nhỏ hơn này nhưng mà nó có mấy con to thì số lượng nó sẽ giảm đi một con to nó coi như là nó chiếm diện tích coi như là gấp rưỡi một cái con bình thường đó thì là này là năm con đực và bốn con cái đẻ ra thì không bị lót ổ con nào với cái đàn cho con lần này thì à, nó sẽ là cái đàn cho con ở cái chất lông à, gọi là vừa phải chất lông vừa phải chứ đàn này chất lông không có siêu ngắn như là cái đàn à, của Hana đàn này chất lông sẽ là cái chất lông vừa phải màu mảng thì nét đây là chân dung của con một trong ba con to đại ca ở cái ờ, đàn này này đây này là một con cái con cái nhưng mà này rất là to đây. cái rồi ý kiến đi cò nó mới đẻ một ngày đấy đây này rốn này còn đang dính này, này. cũng rốn còn đang dính này coi như là nó đẻ um, uh, hôm nay là ngày được một ngày đầu tiên uh, siro thì lần này uh, rục rịch uh, đẻ từ uh, buổi tối uh, từ từ từ uh, um, từ buổi tối đêm nhưng mà đến cuối cùng là đến à, qua trưa ngày hôm sau mới đẻ à, ờ, tức là đẻ ngày đẻ buổi chiều đẻ buổi chiều đến tối thì xong đó nhìn trong ờ, đội quân tương đối đông cho mọi người xem cái con to hơn ờ, hai ba cái con to hơn đây con đực này đây phải con đực không đúng rồi đây đực đây con đực này cũng là một trong ờ, một trong ba con to hơn này nó đang mút sữa này vẫn còn đang thì trong vô thức vẫn còn đang mút đấy đấy nó khỏe lắm con chó con đây này đây là nhìn mọi người nhìn cái dãy của nó nhé con chó con nó khỏe ờ, nó mới đẻ ra thôi nhưng mà nó dãy là cầm mà không chắc tay nó bung đấy nó dãy nó bung nó khỏi tay đấy còn nếu mà bình thường những cái ờ, đàn chó mà nó không phải là bà đàn chó mà cái có, có cái sức khỏe thật là tốt đấy thì ừ. có thể là nó phải khoảng tầm 3 ngày 4 ngày thì nó mới khỏe được như thế này ừ. Ừ. Shiro thì ờ, có cái ờ, bộ ti là tương đối là thuận lợi để nuôi con ừ. Ừ đây ừ. ờ, cái ừ. đây này có một tí ờ, chấm ừ. tí ờ, trắng ở ngực như thế này thì nó là nó lên nó sẽ bay cái này cái tí chấm trắng này nó giống giống cụ pila cụ pila cũng có tí chấm trắng nó di truyền rất nhiều đời đây tí đi đây là có à, không mấy con nó cũng to đấy mấy con đều to đây này nhìn này đây là thằng đực này thằng đực uh, to là hơn này thằng đực này cũng to hơn này con cái vừa rồi này thằng này là đực hai cái thằng ờ, này là đực tiếp theo này thế là có thế là coi như là à không nó cũng coi như nó cũng sàn sàn nhau sàn sàn nhau tính ra như vậy là chín con này nó đều là những cái con mà cái thai của nó to mọi người nhìn nó to hay nó nhỏ là mọi người so với cái chân của con chó mẹ này ừ. à, so với cái chân của con chó mẹ chân con chó mẹ bằng cổ tay mình luôn đấy đấy mà cái con chó con này chân con chó mẹ với cổ tay của mình đó ừ. chân con chó mẹ nó còn to hơn à. con chó con nó mới đẻ đấy nó to như vậy đàn này thì sẽ là một cái đàn mà uh, dáng người có lẽ là nó sẽ là cái dáng người vừa phải có một hai ba con là có dáng cao dài cao dài theo kiểu con ông ngoại của cái đàn này là con Bruno có hai hay ba con đây như thằng này là khả năng là sẽ sau sẽ là cao dài này nhìn cái dáng người của nó rồi từ bé để ra với có một cái thằng đực nhỏ nhỏ nữa một thằng đực nhỏ hơn là thằng đực này được này, này người này nó cũng cao dài này. Ừ. chờ lớn lên thì sẽ uh, nhìn thấy rõ hơn ừ. này siro thì yên tâm ừ. ngủ rồi đó làm uh, mọi người mà ai mà chăm uh, chăm cho đẻ ấy, đó mọi người có thể làm cái uh, ô chuồng đẻ như thế này rất là nhàn sạch sẽ đây này làm mép gấp này xong là lại gấp vào để gọn vào chỗ đó cái khay này à, xung quanh này nó là cái hệ thống để chống à, chống con mẹ nó đè lưng vào con con bị con con nó bị chui vào trong cái khe lưng của con mẹ thì đây lưng của con mẹ nó bị kê ở đây rồi thì con cho con nó có khoảng trống ở bên trong ừ. siro dậy rồi siro quay mặt đây để để để lên video tí nào siro ơi siro thì uh, bổ sung sữa rồi nhưng bản thân siro cũng là một cái con chó mà nhiều sữa nhưng vẫn bổ sung cái à đây này bổ sung cái semu này dù nó nhiều sữa vẫn phải bổ sung cái semu này nhé chứ không phải là không không phải là cái con chó mà nó đủ sữa rồi là bổ sung c là không cần bổ sung semu không phải như thế vì bổ sung cái semu nó còn có cái tác dụng là nó chống uh, nó một nó tăng chất lượng sữa hai nó chống viêm vú ít khi con chó con nó phát sinh ờ, cái việc đi ngoài hay là này kia Ờ, vì sữa nó bị thiêu theo kiểu như thế thì đây là ít khi nó có cái tình trạng đấy nó gần như không có con chó con là nó bú này mới là một ngày thôi nhưng con nào nó bú nó bụng nó căng tròn này đấy. con chó con nó khỏe một đây là bổ sung cái, cho cái con mẹ cái ờ, chibi khi con mẹ à, nó mang bầu thì con chó con nó đẻ ra nó rất là khỏe cái việc bổ sung cái, cái bột chibi đấy đây, cái nhiều người là cứ bảo hỏi uh, cho em xem hình cái hộp chibi thì cái đây cái hộp chibi đây đấy là cái hộp ừ, bột khoáng dinh dưỡng chibi powder này bổ sung cái này cho nó con chó không cần là con chó đẻ con chó bình thường chúng ta bổ sung cái này thì con chó nó nó khỏe khoắn nó mướt con chó nó mướt con chó lông nó bóng nhưng mà cái với cái con uh, chó mang bầu với con chó mang bầu mà bổ sung ấy thì cái con chó mẹ nó đẻ nó nhàn lắm nó đẻ nhưng mà người nó không bị mệt đây nhìn siro này, đây siro đẻ xong nhá người ta gọi là chó mẹ nuôi con là nhìn trông nó sơ sát đây nó có sơ sát đâu đó kể cả nó nuôi con đến khi như cái đàn trước mà khi cho con nó nuôi cho con ở giai đoạn sau lông nó vẫn bóng đó còn cái con chó con này khi con chó mẹ nó được bổ sung cái uh, ờ, chibi ấy, thì cái con chó con này con chó con nó đẻ ra nó nó rất là khỏe cầm con chó nó chắc nịch chứ nó không có lỏng lẻo đâu đó thì các bạn mà nếu mà nuôi các giống chó khác cũng thế chứ không phải là chỉ có rốt các giống chó khác cũng thế mà mọi người muốn con chó con nó đẻ ra nó khỏe thì mọi người ờ, dùng ờ, bổ sung cái chibi đấy nó chả bao tiền cả 300 nghìn một hộp có dùng tiết kiệm thì phải dùng được hai tháng còn như mình mà cho ăn thì 300 nghìn một hộp đấy thì chắc dùng được khoảng tầm à, hơn tháng tháng rưỡi ờ, còn cho bầu thì cũng không cho ăn nhiều quá còn cho tuổi lớn thì cho ăn nhiều một tháng hết một hộp có thể có khi có những con một tháng cho hẳn hai hộp luôn nhưng mà cái con à, cho bầu thì không cho nhiều quá ở à đây nè có cái ánh sáng nó chiếu vào nhìn đấy nhìn mặt từ bé rất là gấu ừ. thì cái đàn chó con này đàn chó con này này và cái đàn chó con của Hanna sẽ là hai cái đàn chó con mức tốt của trại và trong đầu năm nay thì à, còn à, trại còn đang chờ đón thêm hai đàn nữa đầu năm nay thì à, sẽ còn chờ đón thêm hai đàn cún con nữa là một cái đàn của con chó cái nhập một cái đàn con chó cái nhập đang bầu một tháng và một đàn uh, cùng bố với là đàn này của con ờ, Nancy coi như là đàn họ gần với đàn này tức là tổng cộng là ở trong uh, cái uh, đợt đầu năm này là sẽ có bốn uh, đàn chó để chờ đợi thì đã có hai đàn đẻ rồi đó một đàn của Hanna là mới quay video mấy hôm nữa sẽ quay video tiếp uh, và cái đàn này của Siro thì mọi người mà quan tâm đến chó con của trại thì mọi người có thể chờ ở mấy cái đàn này mấy đây là mấy đàn mức tốt của mọi người mà quan tâm đến cái chó con chó ở cái mức giá rẻ thì mọi người có thể chờ cái đàn uh, chậm hơn một chút uh, chậm hơn uh, khoảng tầm uh, uh, mấy hôm nữa là sẽ lấy giống này là sẽ một cái con ở cái đàn mức giá rẻ uh, dự kiến là lấy giống cái con đấy là cũng sẽ lấy giống với cùng với con bố của cái đàn này tức là cái con chó cái nó khác nhau à, thì cái con chó đực giống nhau nhưng mà nó ra đàn con ở cái chất lượng nó nó sẽ là ở mức rẻ và mức đắt nó khác nhau nó do con chó cái quyết định chứ không phải do con chó đực vì cái con chó đực cái thì làm cái lấy cái con chó đực giống thì là lựa chọn con chó đực giống ở mức tốt rồi nếu nó ghép với lại các con cái ở cái mức tốt xuất sắc mà nó hợp gen nhau nó ra cho con tốt thì nó sẽ là cái đàn do cho con ở mức tốt giá cao còn nếu mà cho một cái con đực tốt ghép với một cô con cái bình thường thì nó cũng vẫn có thể ra được cho con ở uh, cho cho cho con tốt cho con đẹp cho con chuẩn nhưng mà cái tỷ lệ nó không có nhiều và đánh giá về cái ờ, mình đánh giá về cái phả gen của nó thì chắc chắn nó sẽ là một cái ở cái mức hoàn toàn khác so với những cái con mà đực và cái đều là con tốt và đẻ ra cho con tốt ok à, ờ, bú tì đến ờ, đoạn tàn rồi tàn cuộc ừ, ăn uống rồi nhậu nhẹt rồi ờ. thanh niên đực này thanh niên đực to này đây đực này thanh niên đực này ờ, là cái con ờ, to và màu mảng ờ, có vẻ như là cái con màu mảng cháy hơn đây. con này dự đoán sẽ là một cái con đực là có thể là ở cái con ở cái diện tốt nhất của đàn bây giờ thì chưa nhưng đấy là cái dự đoán cái nữa đấy hai con gần nhau này con cái này thì cái này thì khả năng là sau này là là đầu hơi bị to quá không biết là nó bởi vì tầm này thì chưa nó phải chờ khoảng tầm 40 ngày nó mới lộ nét nhưng hiện tại bây giờ nhìn con cái này đầu nó hơi to đầu nó như con sót đực hơi bị to quá nhưng nó lại là con cái đầu kiểu này là đầu theo kiểu là theo kiểu con con con con ờ, Bruno đầu nó bị to quá nhiều người thì thích con chó đầu rất là to nhưng mình thì mình không thích lắm nói chung là cái gì nó cân đối vừa phải là đẹp nhất đó đây anh nhân đực này nữa anh nhân đực này mảng cũng cháy khét này đây. đấy này, cái bụng này cái bụng nó tròn như cái trống này nằm nghiêng ra để anh xem cái bụng xem nào bụng tròn như cái trống này ti vẫn cứ ti đầu mặt này ừ. ok xuống ăn đi tầm này thì chưa phải là cái lúc để nhìn ờ, các thứ này kia chỉ là tất cả bây giờ chỉ là dự đoán thôi và phải chờ con chó nó lớn lên nó khoảng tầm 40 ờ, ngày thì lúc đấy thì sẽ có những cái video chi tiết và lúc đấy sẽ có giá chi tiết từng con ok ờ, báo tin ờ, để cho mọi người cùng biết về cái việc vui là siro đã sinh con thuận lợi với con đực là con Zano, con đực nhập, đực nhập Đức. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.